xin du lùa diệt tàu cáo thố thiên hùng ngành chiến vinh quang chiêu bun tò du nghe miên lùng trong tiếng nghe bẻ họ piang phô david tổ nghe mít tham du lùng giáo miên david tổ du tỏi mình bó alam na hạ la im chào alam โซบา ยาต้อย โยอาบจวนเยเชียงหู เยี่ยมเจ้าหองไตเย็ดหวาน อี ชินเต่า เอโดเมียนทินฮงอาไม่กว่างเยบัว เบาอปายเยบัวเมียไม่ชีเจีย เยบัวทอปุนเยบัวจวนตายทั้งโหลวัวนอ mười bún đào tùng bài gọi mẹ thố trò bài nhê tòng người chủ đau lung lung lay lay nhê mười bún mười nhê bẻ phiền chủ tiếc khâu mười bún yê bùa hốt tiêu win yang cháu lì lình kinh kinh nhê mày chia chén kề phun thải mày quá tẩy miền tại cáp chúng lời buôn choàng chín như miền thố tao y bùa lùng mây nhé biểu chia bùa diều y bùa thành mày hắm nhé miền tu diều thiên hung yếm nên nhé sinh tìm con y ỏi ăn hay nhé cho xe kem bùn gọi Yà đỏ sụp khốt hóng thái bùn gọi kỳ lệ ạt xe y nhé manat se ya ye ye Ephraim se ye bo cha ye mùa. Juda se ye ye hùng pia. Moab se ye ye giáo bùa giáo bùn. Ye ya cho ye ye hề dìa Edom. Ye hiểu chân con. Philistia. Ye hình chĩa mày ạ. Hãy tạo ở tỏ ye mình thảo, quân ông, quẩy quân ye chính. หายเต่าไอเต่อเย่ยมิงเถาเอโดมเตปุ้งโอทินหองะเมยไม่ใจกว่างอีบัวไฟ โอทินหองะเมยไม่เฉาอีบัวเยจุนแปลงกวันชวดวิ่งบ่อจ่าไฟโทเมยเถงอีบัวบ่อวินวังหวยสุปามเมียนเถงเซมะลำลงยีบัวเขาทินหูยีบัวเจียวตู้หิงเจีย sẽ tông nên ỏi trái y bùa nhẹ bình vắng dìa